Thì hôm nay em Phương đang đứng tại dự án Summerland Mũi Né này. Đây, dự án Summerland Mũi Né thì tòa lạc tại phường Phú Hải thành phố Bắc Tiết, mặt tiền đường ờ, Võ Nguyên Giáp ha, đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đại lộ đường đẹp nhất Phan Thiết. Thì ở đây những cái căn ờ, shop house mặt tiền này đang ờ, đã hoàn thiện ha, bàn giao cho chủ nhà rồi ha. Và hiện tại em Phương cũng đang nắm chủ một số căn mặt tiền này. Ngoài ra thì ở phía bên này là những căn nhà phố ha nhà phố ở trong Summerland này nhà phố thì có kết cấu là một tầng hầm một trệt và hai lầu ha có đường rộng 52 à, mét này đó ngoài ra thì ờ, những căn ờ, nhà phố đây thì có cái vỉa hè rộng đến khoảng 15 ờ, mét nha mọi người đó 15 mét này thì được lót đá hoa cương luôn ở xung quanh thì có công viên check in này rất đẹp ha hiện tại là những cái cây cò đang được ờ, trồng vào đó thì ờ, sắp tới bén rễ và ra nhánh thì nó sẽ rất là đẹp ha đó công nhân thì đang ờ, chăm sóc vườn cây đó thì những cái căn nhà phố này rất là đẹp nhé và hiện tại thì em cũng có nắm chủ một số căn ở trong này đó có mức giá cực kỳ tốt luôn căn nhà phố này thì hiện tại còn một căn ở trong này ha chỗ gửi like cho em chỉ khoảng 7 tỷ một căn thôi